Nhận định và phân tích chuyên sâu soi kèo tỷ số trận Indonesia gặp Việt Nam diễn ra vào lúc 16 giờ 30 ngày hôm nay, ngày 6 tháng 1. Sau 26 năm chỉ hòa và thua Indonesia, chiều nay ở lượt trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022, đội tuyển Việt Nam đang có cơ hội để đánh bại đối thủ này cho dù phải chơi ở sân khách Bungkano. Ở tại vòng bảng, đội tuyển Việt Nam cho dù chưa bung hết sức lực nhưng đã đạt được hiệu quả cao như là mong đợi với 3 trận thắng và một trận hòa, ghi được 12 bàn thắng và chưa để thủng lưới bàn nào. Các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo đã giành vé vào bán kết đầy thuyết phục với ngôi nhất bảng B. Trong khi đó, đội tuyển Indonesia cho dù cũng giành được 10 điểm nhưng chỉ xứng đáng đứng nhì bảng A, cho dù cũng ghi được 12 bàn như là tuyển Việt Nam. Tuy nhiên thì tuyển Indonesia đã bộc lộ khá nhiều hạn chế ở khâu dứt điểm. Điều này đã khiến huấn luyện viên Shin yong của đội bóng xứ Vạn Đảo thể hiện sự không hài lòng ở các trận thắng nhọc nhằn trước Campuchia và tuyển Philippines. Ngoài ra, Indonesia cũng phòng ngự không chắc chắn. Họ đã để thủng lưới trước Campuchia, Thái Lan, cho dù đã chơi hơn người và đã có bàn dẫn trước, cũng như là thua một bàn nữa khi gặp Philippines. Ở sân nhà Gilola Bungano, đội tuyển Indonesia cho dù thắng một trận, hoặc một trận tại vòng bảng, nhưng những gì mà họ thể hiện chắc chắn là không mang lại sự hài lòng cho người hâm mộ. Trước trận bán kết lượt đi diễn ra, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng như là người đồng hương, đồng nghiệp Shin Tae-yong đã đều bày tỏ quyết tâm giành được chiến thắng. Đặc biệt là kể từ khi thắng Indonesia 3-2 ở trận tranh huy chương đồng Tiger Cup 96. Đây là tên gọi trước đây của AFF Cup. Đội tuyển Việt Nam vẫn chưa từng đánh bại Indo ở sân chơi này. Cụ thể hơn thì đội tuyển Việt Nam đá 10 trận với Indonesia và ngoài chiến thắng duy nhất nói trên thì đội tuyển Việt Nam chỉ có 6 trận hòa và để thua 3 trận. Mặc dù vậy thì với huấn luyện viên Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam đã bất bại với hai chiến thắng và một trận hòa khi chạm trán Indonesia ở mọi đấu trường. Tại AFF Cup 2020 thi đấu vào năm 2021, trận hòa 0-0 tại vòng bảng trước Indonesia là một trong những nguyên nhân khiến đội tuyển Việt Nam chỉ đứng thứ nhì và phải gặp rồi bị loại trước đội tuyển Thái Lan ở vòng bán kết. Với đội hình mạnh nhất và tinh thần hưng phấn, đội tuyển Việt Nam đã sẵn sàng cho trận quyết đấu với Indonesia. Việc giành kết quả có lợi sẽ giúp đội tuyển Việt Nam chiếm lợi thế và tự tin hơn nữa trước trận lượt về ở sân Mỹ Đình vào ngày 9 tháng 1. Về phong độ gần đây của Indonesia và Việt Nam Với thành tích ấn tượng ở vòng bảng, đội tuyển Việt Nam cũng đi vào lịch sử khi đang là đội giữ sạch lưới sau vòng bảng ở 3 kỳ AFF Cup liên tiếp. Không chỉ giữ sạch lưới, Việt Nam cũng là đội ghi nhiều bàn thắng thứ hai, 12 bàn bằng với Indonesia chỉ đứng sau Thái Lan đến lúc này. Trong khi đó thì Indonesia cũng cho thấy được họ là một đối thủ đáng gờm. Đội quân của luyện viên Shin cũng bất bại với 3 thắng, hòa 1 và ghi được 12 bàn, nhưng lại để thủng lưới 3 bàn ở vòng bảng. Tất nhiên thì ngoại trừ Thái Lan là thuốc thử đúng nghĩa, ba đối thủ còn lại mà Indonesia gặp ở vòng bảng là không có mạnh. Thế nên trận gặp Việt Nam sắp tới sẽ là cơ hội tốt để đội bóng xứ vạn đảo chứng minh được sức mạnh thực sự của mình tại AFF Cup năm nay. Những thông tin về lực lượng của hai đội Trong cuộc đối đầu với Myanmar, sau khi có kết quả có lợi trong hiệp 1, huấn luyện viên Park đã chủ động rút một loạt các trụ cột như là Tiến Linh, Hồng Dũng, Tấn Tài và Văn Hậu ra nghỉ ngơi để giữ sức cho trận bán kết gặp Indo. Ở chiều ngược lại, ông thầy người Hàn Quốc cũng đưa một số cầu thủ quan trọng khác như là Văn Đức, Hoàng Đức vào sân để làm nóng và có sẵn nhịp thi đấu cho trận đấu ngày hôm nay. Điều khiến ông Park lo lắng nhất sau trận thắng Myanmar có lẽ là chấn thương cổ chân của Hồng Duy. Hậu vệ này đã phải ra về với bước đi tập tĩnh sau trận và nhiều khả năng có thể sẽ vắng mặt ở trận bán kết lượt đi tại Jakarta. Ở phía bên kia thì Indo cũng chịu tổn thất nặng nề khi thủ môn số 1 Nadel Aga Winata gặp chấn thương, phải rời sân sớm ở phút thứ 22 trong trận gặp Philippines. Nếu như thủ môn sinh năm 97 được mệnh danh là Kepa Indonesia mà bỏ lỡ giải đấu sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức mạnh của chủ nhà. Những thông tin bên lề của hai đội Đội tuyển Việt Nam đã thắng 4, hòa 1 ở trong 5 trận đấu gần nhất. Đội tuyển Indonesia thắng 4, hòa 1 ở 5 trận vừa qua. Đội tuyển Việt Nam thắng 3, hòa 1, thua 1 trong 5 lần đối đầu với Indonesia. Indonesia là địa chỉ sáng giá khi đã thắng kèo 8 trên 9 trận đấu gần đây. Việt Nam đang có mạch 5 trận liên tiếp không để thủng lưới bàn nào. Về đội hình dự kiến của hai đội Tuyển Indonesia Các cầu thủ dự kiến Fadin, Argento, Mangkolam, Ritho, Ahan, Klopp, Sulit Tawan, Suleiman, Kumbaya, Maulana và Ferdinand. Tuyển Việt Nam Các cầu thủ dự kiến Văn Lâm, Tiến Dũng, Ngọc Hải, Duy Mạnh, Tấn Tài, Hồng Dũng, Hoàng Đức, Quang Hải, Văn Hậu, Văn Đức và Tiến Linh. Về tỷ lệ kèo bóng đá trận Indonesia và Việt Nam Tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn Indonesia ở trận đối đầu vào chiều nay trong khuôn khổ bán kết lượt đi. Thời điểm đầu tiên lên sàn, nhà cái để Việt Nam chấp là với tỷ lệ âm 1 trên 2 theo handicap. Tuy nhiên thì thông tin đáng quan tâm đó là cán cân thị trường trước giờ bóng lăn lại đang nghiêng về phía Indo. Minh chứng đã thể hiện qua việc nhà cái đã điều chỉnh điểm ăn cửa Indonesia theo hướng giảm. Ngược lại là xu hướng tăng điểm cửa Việt Nam. Đến thời điểm một ngày trước giờ bóng lăn, để cân bằng thị trường thì giới chuyên môn đã phải đổi kèo chính từ 1 trên 2 không sang mức là 1 trên 4 không để cân bằng thị trường. Diễn biến ở sàn giao dịch cho thấy được khả năng giành chiến thắng của Việt Nam là không được đánh giá cao trong 90 phút tranh tài sắp tới. Một kết quả hòa ở trận lượt đi được coi là chấp nhận được đối với đội khách khi mà đội tuyển Việt Nam sẽ được thi đấu trận bán kết lượt về ở sân nhà Mỹ Đình vào tối ngày 9 tháng 1 tới. Indonesia chưa bao giờ là đối thủ dễ chơi đối với Việt Nam. Ở tại đấu trường AFF Cup thì Việt Nam cũng đã không thể thắng đối thủ này trong vòng 26 năm qua. Ở tại AFF Cup 20, cho dù thi đấu với tư cách là đương kim vô địch nhưng Việt Nam vẫn bị Indonesia cầm hòa với tỷ số là 0-0 khi hai đội gặp nhau ở vòng bảng trên sân trung lập tại Singapore. Bốn lần đối đầu gần đây thì Việt Nam đều xếp chiếu trên với mức chấp dao động là từ âm 3 trên 4 cho đến âm 1, 1 trên 2 theo handicap. Vì vậy mà với mức chấp âm 1 trên 4 ở trận đấu chiều nay, Việt Nam càng cho thấy được là kênh đầu tư kém an toàn trước giờ bóng lăn. Nhận định và dự đoán kèo châu Đội khách được đánh giá là cao hơn với đối thủ. Đáng chú ý là tuyển Việt Nam đang có chuỗi 10 trận bất bại và từ khi AFF Cup 2022 khởi tranh thì Việt Nam chưa để luận đối bàn nào. Do đó mà rất có thể tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội để tiếp tục duy trì chuỗi bất bại ở trận này. Trong khi đó, Indo có thành tích cũng không thua kém gì với Việt Nam khi mà họ cũng đang duy trì chuỗi 7 trận bất bại trên mọi mặt trận. Indonesia sẽ lợi dụng ưu thế sân nhà để bào mòn thể lực của Việt Nam và kéo vào hiệp phụ để tận dụng lợi thế về sức mạnh lẫn thể lực để giành chiến thắng. Do đó, các chuyên gia nhận định rất có thể Indonesia sẽ cầm hòa được Việt Nam ở trận này. Về tỷ lệ kèo châu Âu, các nhà cái ấn định chọn Indonesia là đặt 1 ăn 3,45, còn chọn Việt Nam là đặt 1 ăn 1,93. Chọn cửa hòa thì đặt 1 ăn 3,15. Các chuyên gia gợi ý nên chọn kèo cửa hòa. Nhận định và dự đoán kèo châu Á Ở những trận đối đầu giữa hai đội trong kèo châu Á, Việt Nam đều chấp là 0,5 trên 1 cho đến 1 trên 1,5. Tuy nhiên trong trận này lại chỉ chấp có 0,5 trái. Đây rất có thể cho thấy là Việt Nam đang không có phong độ thật sự tốt. Do đó mà các chuyên gia khuyên nên lựa chọn Indonesia sẽ an toàn và sáng cờ nhất. Nhận định và dự đoán kèo tài xỉu Giới chuyên môn đánh giá rất có thể sẽ không có quá nhiều bàn thắng được ghi ở trận đấu này. Đây là trận đấu bán kết quan trọng. Rất có thể cả hai đội hứa hẹn sẽ thi đấu an toàn, chắc chắn. Đồng thời, tại World Cup 2021 thì hai đội đều lựa chọn phương án làm phòng ngự phản công, cho nên đã nổ về cửa xỉu